à, toàn bộ thế giới này nó chỉ mỗi mình có sáu căn sáu trần thôi nghe kịp không có nghĩa là cứ mắt tai mũi lưỡi thân rồi sắc kinh khí thì xúc nếu mà mình sống bằng cái niềm tin nơi chánh pháp thì đời đời sinh ra sáu căn của mình ngon lành tức là không có khiếm khuyết và sáu trần của mình cũng ngon lành có nghĩa là mình chỉ thấy chỉ nghe những cái gì mình muốn thôi nghe hiểu không yeah. Dạ. còn nếu mình không có niềm đức tin nên tam bảo đời đời sinh ra một là sáu căn không đủ mà nếu mà có đủ sáu căn thấy những thứ không muốn thấy nghe không những thứ không muốn nghe ngửi mấy cái mùi không muốn ngửi như sáng thì tôi nghe mùi vụ xanh tôi tới ghét <laughs> hiểu không okay. uraduwa sembieni ô mấy kong mà chan là lan là mà khi chao swa shi lo mai kong lo sa da sembieni ye ai lu ne ma de ao khwe do le về do mà quê do mà piet do အ<coughs> စဉ်ပြေးနေရင်အဲ့လူနဲ့မတည့်အောင်ခွဲတော်လည်းပဲတော့မကွဲတော့ဘူးမပြတ်တော့ဘူးဖြစ်စီတော့လည်းမပြတ်ဘူးလေလို့ဆိုလိုတာကကိုမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပေါင်းရတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကမလူလို့ဖြစ်စီလည်းမပြတ်တော့ဘူးလေ uh, like this uh, people, some of people uh, they use they have to jealousy Machriya. That is why they want to they want to do the program. This people, but to know understand about this Sarana Kamana, like this uh, people is uh, they have to go friends, Kalyanameda, go friend. If they had go friend, another jealousy people is cannot do special or program or far from away. trong cái đường lưỡi hồi thâm thẳm nó giống một hành trình dài giống như mình một cuộc đi trên sa mạc giống như một cuộc đi trên biển cả giống như một cuộc đi trong rừng già hay là trên núi cao chúng ta rất là dễ cô đơn nếu chúng ta không có phước báo chúng ta không có trí tuệ chúng ta không có gì hết nhưng mà nếu mà chúng ta có được niềm tin nơi tam bảo thì coi như chúng ta lúc nào đi đâu cũng có cái người hộ trì mình giống như những người bạn lòng vậy đó rất là dễ sợ nếu không có tam bảo mình sẽ bơ vơ dữ lắm giàu có chồng có vợ có tài sản nhưng mà sống ở đời thì mình theo tu theo Phật á, thì mình uh, không có cần người ta khen của mình cũng cần nổi tiếng nhưng mà nếu mà mình uh, có được cái cái sức ảnh hưởng đó với thiên hạ đó, thì vẫn tốt hơn nghe không? vì với sức ảnh hưởng đó mình phải thu hoạch được nhiều lợi cho mình mà đồng thời với sức ảnh hưởng đó mình sẽ giúp được nhiều người thế như hôm nay mình đến ngày có cái sự ảnh hưởng cho nên mình cảm giúp được mình chứ chứ giờ mình tu hành cho đã mình không có sức ảnh hưởng thì cái giúp được bao nhiêu cho nên tu gì tu nhưng nếu cái sao sao mà được nhiều người khác biết đến thì vẫn hay hơn mà những cái đó đều đến từ đức tin nó bảo သ<laughs> ာဓုသာဓု အဲ့ဒါကိုပြောခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကဒါသစ္စာနဲ့ကြည့်ရင်ဒုက္ခသစ္စာတွေကမျက်မောစရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြလိုက်ပါဦး After Sarah talking good benefits, even though good benefits, if we if we check it by saja true, this is a dukkha saja, suffering true or suffering. That is why this we we don't need to attach this coronavirus. Okay. <laughs> à, ngài nhắc lại một cái bài giảng trước đây ngài giảng ở đây tu gì thì tu nhưng mà cũng phải phải nhớ được cái gọi là mọi hiện hữu đều là khổ mình tránh ác làm thiện để mình trốn khổ tìm vui nhưng mà thật ra cái cái vui đó nó cũng là cái khổ đó là đúc khách sát trong cái gọi là chata riya sát rồi bốn cái bốn cái nhớ đó thì cái đầu tiên đó là cái mọi hiện hữu là khổ thì làm gì làm dầu đó là pa bắc cam hay là pu nhé cam phước báo tất cả đều là à, đúc kha sạch hết có nghĩa là làm phước để được sung sướng đúng nhưng mà sung sướng để cuối cùng cũng để chứng quả thì tốt hơn là để vẫn quanh trong cõi nhân thiên đó là cái vâng. lý tưởng cao nhất vâng. có đà bàn đó được nhiều hình đó có đà bàn phía và nấy bàn một miếng mọc nấy bàn miếng mọc biểu hiện là sức của nhà tài မျက်မှောက်ပြုတယ် Mama, နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရင်ချမ်းသာအစ်စ်ကိုရသွားပြီ mama. ကျန်တာတွေတော့လူချမ်းသာအတုနတ်ချမ်းသာအတုဗမာချမ်းသာအတုကမ္ဘောဒီးယားချမ်းသာအတုမြန်မာနိုင်ငံချမ်းသာအတုအကုန်လုံးအတုကြီးပဲလို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတာအစစ်လို့ Mama, yeah. Uh, if if we got attained to Sotabana, we will get a really true happiness. Now Sarah is playing and the human happiness, Thailand happiness, Cambodia happiness, Myanmar happiness, Vietnam happiness, whatever uh, poverty happiness is uh, fake happiness, mm-hmm. not true because missing with the suffering. cái hạnh phúc cao nhất niết bàn nibbana mang sukhan <laughs> hạnh phúc cao nhất là niết bàn chứ còn tất cả những hạnh phúc khác á, là cứ là cái sukha dukkha nó cứ gọi là misaka misaka về đây nó cứ trộn riết cái việc khổ nó chính là cái nguồn của, của nó nó đi ra từ cái cái lạc anh muốn giải quyết được cái cái, cái đau khổ thì anh chỉ muốn giải cái giải quyết được cái đau khổ chính là hạnh phúc chỉ vậy thôi cho nên dòng hạnh phúc của người Việt Nam người Campuchia người Myanmar tất cả hạnh phúc đó đều là giả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 Vậy hỏi chứ bây giờ mình muốn muốn hạnh phúc thiệt hay là muốn hạnh phúc dởm hay dởm thì cứ vậy quả thiệt rồi đến tới. Truth. Truth. Sẽ bảo được dạ. Là nắp thí xanh tí barak sư canh. Đây là cùng ngài đi bàn ra để. Sẽ lưu trình nào bảo được. Dạ mà tí ra if you trying to predict according to the Theravada, the Vipassana or Tisarana Gamana, surely you will got to true Nibbana or true happiness. တပြီးတော့မင်းတို့တရားလေးအထုတ်မယ်ဖေရတရားတန်ခါယုံကြည်ပြီးတော့တရားကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒါလေးပို့ထည့်ပြောလိုက်ပါမင်းတို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရမှာဆိုတော့သိကြပါလေ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် à, muốn đạt đến hạnh phúc ừ, mà chân thật là tức là niết bàn thì chỉ có con đường một là tu tập vipassana thôi gặp ba cái chuyện còn bố thí giữ giới mà không có cầu giải thoát thì nó đơn giản là quẩn quanh tôi biết bữa nay cái gì nghe rất là buồn ngủ nhưng mà bữa nay ngày nói là cốt tủy đó chứ làm phước mặc mặc đồ lụa lụa là mà không có cầu giải thoát không có nghĩ tu tứ niệm xứ thì không có được không có được niết bàn niết bàn sao đầu tay tương lai bọn niết bàn nát sa hôn tu niết bàn nát sa hôn tu thôi không sao tay tương lai tay tương lai giàu tay tương lai giàu là sao ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတာဝတိပြည်မှာလူဦးရေခုနှစ်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါအရင်ပြရှင်းလိုက်တခုကြီး uh, during the time of the Buddha in the Savatthi series uh, human be, humans are 7 trillion ừ. yeah Ừ. ခုနကလေးဆိုရင်တန်းနဲ့ဆိုရင်ဟိုကြမှာပေါ့နော်ဆရာတော်တန်းတန်း9000လောက်ကြမှာနော် maybe 7000 million people Ừ. thời đức phật ở bên ấn độ lúc đó người dân ở sao quanh thi á thủ đô gọi là bảy chục ngàn seventy thousand seventy thousand million bảy chục triệu bảy chục triệu người đó Economy ngagria aria. five millions became the aria. Trong đó là hết 1 phần 14 là, là thánh nhân. Vâng. Sao rồi đâu ạ? Ở đó. အဲ့တော့၅ကလေးအရိယသာ၂ကလေးကပုထုဇဉ်ဆိုတာသိ2 million is a normal people the ပုထုဇနာဒီကဘဖန်နေကဘဖန်ကလာလာဖန်ဘူးအဲ့တော့ကခုနှစ်ကလေးကို၅ကလေးကအရိယဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းက TV မရှိဘူးဖုန်းမရှိဘူးဘာလို့ကွန်ပျူတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်တယ် ဒီလိုအဲ့လိုအင်တာနက်တွေဘာတွေညာတွေဂိမ်းတွေဘာတွေမရှိလို့ရတာကိုခေတ်မရဘူးလို့ဆိုရတယ်လို့ at the time ừ. during the time of the Buddha Ừ. the 5,000 million people so became the Arya, so that was Karaka Nagayana, Ừ. because at the time they don't have phone, computer, electronic device, internet, they don't use. They are only practice meditation. Ừ. Nowadays, Mhm. Mm-hmm. we has the phone, computer, okay. internet. Mm-hmm. Uh, if we want to tame to nirvana, we need to stop this mm-hmm. electronic <laughs> device. <laughs> Nghe hiểu? Thời ngày người ta muốn đắc dễ là tại vì người ta quá đơn giản đi. Người ta chỉ cứ hít ra thở vô và chánh niệm. Còn mình giờ là phone, rồi internet, rồi bla bla bla bla bla thì nó chia tùm lum thôi, nó nó đâu cái đầu nó bị chia trí. Ừ. <laughs> v i p a s a n a is important to practice meditation. Yeah, but Vipassana what I mean? We are Vipassana afterward. Out there, out there. That's what we are. This is all one. Appamadina Tamadita. Our Buddha, every daily, daily used to Dhamma talk, to Sangha, a p a m a d i n a Sampadita. Lại là cái câu nói cuối cùng của Đức Phật trước cái ngày Maha Parinibbana Nibbàn đó. Thì Ngài có dạy cái câu đó. tức là Vayathamma Sampasankara Abhamadi Samadhi tức là tất cả mọi hiện hữu ở đời đều là vô vô thường đừng có dễ ngươi dễ ngươi đây nghĩa là coi thường điều ác nhỏ rồi làm coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm đó, đó, đó là dễ ngươi thì cái câu cuối cùng ngày chốt là đó là làm gì làm nhớ đừng bao giờ dễ ngươi Abhamadi Samadhi thôi အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်လူကျင်တဲ့ဆိုရင်အပ္ပမတောအမတံပဒံမမေ့တဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေ if you want to attain to nibbana, hmm. abhamato amadambana, yeah. if hmm. you don't forget to practice meditation, yeah. you will attain to nibbana. Yeah. yeah, cái đó là cái cái cái, cái abhamato amadambana. có con đường Abhamado là không dễ ngươi Abhatamadang là con đường không có già không có chết bất cứ, thì bất cứ đời sống nào cũng cũng phải kết thúc trong cái chết nhưng mà riêng một cái người đã đặt vào niết bàn thì sau khi niết bàn rồi đó thì người ta không có còn sanh tử nữa rồi là Abhatamadang thì làm gì làm đó chứ lưng hồ hoài cũng chán đủ rồi mà mình là toa dạ ừ. toa dạ thay ích mama eh ra tao tha quy ra sa na mama cô no bỏ ya nọ mama alo cô no ni ra ga mà mà mi bo be sara meet uh, don't forget this me When we standing, when we walking, mm-hmm. when we sitting, mm-hmm. when we lying, mm-hmm. when we bending, when we eating, when we going, any behaviors, we never forget to practice meditation with mindfulness. Đời sống của mình nó là chỉ là cái sự ghép lại của các cái tư thế sinh hoạt. Bỏ đi từng tư thế sinh hoạt thì không còn gì gọi là đời sống hết. Và tu tập tứ niệm xứ chính là chánh niệm rồi xong hết trơn nhé. Trong mọi cái tư thế sinh hoạt ví dụ như mình ăn uống đi đứng nhảy nữa bởi vì như tôi nhắc lại toàn bộ đời sống nó chỉ là sự ráp lại của các tư thế thôi mà nếu mình chánh niệm trong từng tư thế như vậy đó làm gì biết nấy gì tức là mình đang từng bước tiến gần đến niết bàn So, သာသာ သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာရုပ်စွာအစိုးတန်းစင်ကင်းမှာဝင်ပြီးတော့အပေါ်အလေးစွတ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှမမေ့ရင်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲ Mama. Uh, the way to attain Nibbana, leading to the way to Nibbana, this is uh, leastly when we go to toilets, also we, we not forget to practice. Nghĩa là nếu mà mình thiết tha với cái quả chứng giải thoát thì không có một cái công việc gì không có nơi chốn nào không có thời điểm nào mà mình cái tâm mình nó rời xa cái cái, cái mục đích niết bàn hết kể cả mình đi vô trong cầu Yang dulu Sarot sambil dia bilang, minta buat. Sarot wish to all of all people, maybe came to Nibbana, maybe to follow to practice meditation. Yeah. Ngày mong mà tất cả mọi người đều là những hành hành giả hết và sớm muộn ngày cũng chứng ở niết bàn. Sarot Sarot Nibbana. Sarot Nibbana. Sarot. Tôi đã bồng dây chừng này nay ngày giảng nhiều trắng mặt đồ trắng là quan hệ